bộ sách Giác ngộ bí mật tối cao Tác giả Aloha Tuấn Chương 14 Tỉnh thức và bản chất của sự tỉnh thức Tôi nghe nhiều về hai chữ tỉnh thức Nó là gì vậy thưa ông? Tỉnh thức Tỉnh được lấy trong từ tỉnh táo, sáng suốt. Thức Thức được dùng ở đây là sự đối nghịch với từ ngủ. Và nó cũng có nghĩa là nhìn thấy được, trông thấy được, sáng tỏ được. Vậy tỉnh thức chỉ đơn giản là ông trở nên sáng suốt hơn và không bị kéo theo, chạy nhảy theo các hình tướng mà tâm trí sinh khởi. Ông bắt đầu nhận diện được sự có mặt của bất cứ một điều gì mà tâm trí ông sinh khởi, dù là nhỏ nhất. Khi đó, chính là lúc ông đã bước đi trên con đường của thiền rồi đó. Tỉnh thức, nó có mức độ của sự tỉnh thức khả năng nhận ra sự có mặt của những hình tướng trong nội tâm càng sắc nét bao nhiêu thì đồng nghĩa cường độ tỉnh thức càng cao bấy nhiêu. Khả năng nhận ra sự có mặt của những hình tướng trong nội tâm càng yếu ớt bao nhiêu thì đồng nghĩa với việc bị đồng hóa và cuốn trôi theo suy tưởng càng nhiều bấy nhiêu. Thì tâm trí càng động loạn, miên man cũng có nghĩa là cường độ tỉnh thức thấp Ông càng cần phải dấn thân trong việc quan sát các chuyển động trong nội tâm mình Tôi đã hiểu được rồi Xin tạ ơn ông Còn vấn đề gì muốn hỏi xoay quanh chủ đề của sự tỉnh thức nữa không? Dùng phương cách thiền định nào nhanh nhất để gia tăng khả năng nhận ra sự có mặt của hình tướng trong nội tâm, thưa ông? Ông có thể bắt đầu bằng năm bước thiền mọi lúc mọi nơi mà ta đã từng dạy cho ông đó. Hãy thực hành nó một cách ráo riết mọi lúc mọi nơi. Đây chính là những lý do vì sao bạn mua sách trực tiếp từ Lê Dung sẽ rẻ hơn rất nhiều so với việc bạn mua trên Tiki, Shopee hay TikTok Shop. Bình thường, để một cuốn sách trên Kontiki, Shopee hay TikTok Shop về với tay người đọc thì người bán phải chịu các phí sau. 1. Phí sàn 2 đến 3%. 2. Phí thu nhập cá nhân 2 đến 3%. Phí marketing nếu như chạy quảng cáo hoặc phiếu giảm giá cao nhất cũng chỉ 5%. Bạn mua tại link Dung gửi hoặc đăng ký trực tiếp từ Dung thì người bán sẽ cắt giảm được toàn bộ chi phí trên. Bởi vì Dung chính là cộng tác viên chính thức của tác giả mà không thông qua bất kỳ khâu trung gian nào bạn nhé. Vì vậy các bạn sẽ được giảm 10% đối với hai bộ sách tất cả chỉ lấy nghĩ và bộ giác ngộ bí mật tối cao. Cụ thể là tất cả chỉ lấy nghĩ giá bìa là 1 triệu 544 nghìn giảm còn 1 triệu 390 nghìn chọn bộ 4 tập. Giác ngộ bí mật tối cao giá bìa là 1 triệu 188 nghìn giảm còn 1 triệu 069 nghìn chọn bộ 3 tập. Khi bạn nhận được sách bạn sẽ thấy các cuốn sách được đựng trong một cái hộp xinh xắn trông rất lịch sự như thế này. Các tập sách được in rõ nét trên giấy dày, đẹp và bìa cứng để bảo quản được lâu dài. Ngoài ra, có dây rất tiện lợi để bạn đánh dấu những trang sách đã đọc. Trong sách còn có những sơ đồ, hình vẽ, trực quan giúp bạn dễ hình dung, tưởng tượng và thẩm thấu minh triết tốt hơn là việc nghe chúng. Ngoài ra bạn còn được Dung tặng 500 ebook kinh doanh và đầu tư. Từ chính Dung thêm vào nhóm Facebook của tác giả, nhóm Zalo để cùng nhau học tập và cập nhật những thông tin mới nhất về các cuốn sách sắp được xuất bản hay các khóa học sắp được tổ chức. Và tất nhiên rồi, Dung sẽ đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Thật tuyệt vời phải không ạ? Hãy liên hệ với Dung để nhận được các ưu đãi trên chỉ mua sách nhé. Xin chào, tôi là Lê Dung, người giao hạt tỉnh thức.